À thế à? Ờ, năm nay hai, hai đứa học lớp mấy rồi? Học lớp 9 rồi À lớp 9 rồi, hai cháu học lớp 9 rồi, Ồ, 14 tuổi rồi Có thể có bằng gì đây? Có phải là chính là số khó số À đấy à, thế nên mọi người là cứ đi bộ à? Đúng Ui rồi, đi bộ xuống tận dưới này Đúng rồi. Phải ờ, đi bộ mấy cây số nhỉ? Đi bộ là 12 cây 12 cây? Ui 12 cây đi bộ để học Ba anh chị ạ Giật mình Vất vả quá nhỉ Ồ, thế thôi về đi, về nấu cơm đi. Dạ. Ừ, hôm nào bà chú vào thăm mọi người nhà trên này đúng không? Đúng. Ừ. À. Rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Em, em 11 rồi. Ờ, à, 11 rồi. Ui. À, còn, còn, còn đứa cháu nào? Còn mọi người đông đông đấy, chia cho mọi người đi. À, các cháu nhỏ ấy. À, chia cho các cháu, chia cho các bạn đấy. Nhá và chia cho các bạn nhá ừ. rồi mang mang về chia cho các bạn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 ở huyện mù căng trải tỉnh yên bái thì à, hôm nay thì giang muốn à, đi khảo sát cái con đường ấy Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy này Điều đó là một chiều con đường à, sói mòn mưa và trời cũng vừa tạnh mưa thôi các anh chị ạ sau khi mà Giang phát cái quần áo cho bà con ở chỗ ờ, Sala cái bản um, Háng Sung bản Phú Nhu là thuộc uh, xã La Văn Tẩn ấy thì Giang có lên đây thì, ờ, uh, có liên hệ qua xã biết là cái bản thôn này là khó khăn nhất đấy, ở cái uh, huyện uh, Hùng Căng Trải nên là chủ yếu mình đi à, khảo sát cái đường này để có thể là mình sẽ giúp bà con đổ đổ con đường bê tông trên này để đi lại nó dễ hơn này à, rất là rất là im nếu mà trời mưa thì trơn mình không thể đi được này thảm đất mà mình đi bộ từ lên trên đấy là khá là xa ở cái bản này là mình có hỏi qua có một tổng là 130 mấy hộ chào anh nhá có thôi kia à em à ồ rồi nhờ khăn kẹo mà các cháu đây có cháu nhỏ đây, em đưa kẹo cho này rồi cho các cháu kẹo ba ba kẹo là hầu đê à à nó tha nó thang đấy nó thang ồ bên này nó thang bên kia nó thang à. cảm ơn nhá à thế à ui nó tiếng kinh giỏi thế nhỉ Ông xinh à. Cảm ơn thì uh, tiếng Hâm Mông ở trên này gọi là cái gì nhỉ? Cái món này. Ờ một trò. Một trò. Một trò, một trò. Một trò đấy. Ồ, trò, trò. À. Đây em sẽ học dần. Một trò đấy. Ừ. Thì bắt đầu Giang đang khảo sát con đường ở trên này. Lên lên, gặp anh chị với gia đình ở đây thì uh, mình hỏi thăm một chút thôi. Đây là cây táo mèo hay sao nhỉ anh nhỉ? À, cho anh nhá. Đấy rất là trơn thì các anh chị rất là nguy hiểm Đó. có mình à một mình thôi ô con dê kia béo nhỉ rất đỉ ờ thế à ừ. đây nhà nhà anh chị đúng không đúng rồi ừ. ờ Thế con gái lớn là 18 tuổi ừ, 18 tuổi đấy vừa lấy chồng ờ, sao lấy sớm nhỉ <laughs> ờ, nhìn nhìn cứ tưởng học lớp 7 lớp 8 thôi lớp 9 rồi ừ, rất là xinh ấy, xinh gái ấy. mà sao lại không đi học mà lấy chồng sớm này khổ vất vả mà <laughs> à và là chỉ biết là hai đứa thích nhau là yêu nhau là <laughs> lấy thôi đúng không ờ. nhưng mà cố gắng là động viên các cháu này là các em đi học ấy để mình có tương lai hơn một chút ừ. ừ. em lên trên này một chút nhá Mình cho anh chị nhá yeah. Dạ, tiếp tục thì à, mình à, lên trên này một cái đoạn đường đi bộ ở từ dưới nếu mà cho anh nhá dưới lên thì khá là dài luôn mà để mà tính ra thì uh, gần hơn hai cây số cơ Đấy, đường con đường này thì uh, cũng uh, ngang tầm với con đường là cống rua các anh chị nếu mà xem được uh, trên cái, cái trên cao ấy cống rua cũng là một bản khá là nghèo và bản này là mà thấy mọi người mà nghèo nhất ở huyện một con trải tháng trắng lửa nhá các anh chị nhá xã khao mang đây, dọc hết lên đây là bà con ở rất là trên cao luôn các anh chị ạ thực sự là mình cũng kính nể bà con ở trên này vì sao mà người lại ở trên cao vậy mà lại không xuống thấp ấy đây là con nuôi cả vịt cả gà này có đầy đủ xe giang thì à, để ở tận dưới chào chị nhá lấy gì về đây à ừ. chào bác nhá chào anh nhá ờ à, làm gì đây à ngô một con nuôi lợn này à cái này là giáp với cái đợt đi rất là khó luôn nên bà con ở trên này còn điều kiện rất là khó khăn đấy mọi người chủ yếu là làm lương thực chủ yếu bà con là cây lúa cây lúa thì ở trên những cái thửa ruộng bậc thang ấy một năm là hai vụ thì cũng chủ chỉ đủ ăn thôi chứ không không không có dư giả bao nhiêu cả đấy. Đây, cái đường ống nước bà con dẫn về từ từ đỉnh núi đây đấy. Ừ. khung cảnh ở trên này thì đã tuyệt vời Không khí rất là mát mẻ luôn các anh chị ạ Đường đất đỏ Toàn bộ Ồ kẹo mình này hết rồi Đấy Bản khá là cao và xa Đây các anh chị này Thấy không? Sói sạt lở mưa mà tại vì không, không ấy uh. Phải nói là mình đi bộ mà thở ra khói luôn Cực kỳ Đấy những cây, cây này những cây táo mèo Trên này oh. Oh, Mình còn chưa đi hết à Cao quá các anh chị ạ Ở trên kìa phía này mình ghi hình cho các bác chị này đó từ trên cao này mà có thể nhìn thấy này là giải rác bà con ở nó rất là giải rác luôn đây sang bên kia này nó có đường rẽ sang bên kia nữa mình đi vòng đây đó để sang bên kia để xa xa bên kia thì các bác chị thì hiện tại là đang 5 giờ 30 phút để bắt đầu là ánh mặt trời đã xuống dần này ở những cái đám mây này có cái đám mây nó bắt đầu bao phủ lấy ngọn núi ở trên nhìn rất là đẹp thời tiết thì hiện tại rất là mát mẻ luôn Đấy, bà con nhìn ra xa thì hầu như là ruộng bậc thang này rất là nhiều nó chủ yếu đây giải bọc hết xuống cái bàn ở phía bên này nữa này người có thể nhìn thấy là hầu như là ruộng bậc thang khá là nhiều đó ờ à. Chào chị nhá Ồ yeah. lấy măng về à Xem nào Ô hô măng ngon nhở Cái này măng nứa đúng không Ở ờ, Chipo à chung là bà con ở trên này thì cũng là một số là không được đi học ấy không biết chữ ở, rất là cao mà rất là khó khăn để có thể giao tiếp mình cũng chỉ học qua là trưởng thôn trường bàn này Đây, dưới nằm sâu dưới là một khe cái núi ở dưới đó thì là con đường quốc lộ ấy mình sẽ lên đường này đấy bà con ở trên này thì các anh chị nhìn thấy là con lợn này rất là béo luôn rồi lợn bảng rất là đắt nó hầu như là thả rông nhiều thì sang bên này ờ, các bạn anh chị cả mọi người có thể nhìn rõ hơn là những thử độ bậc thang này Đây. còn đi rẽ nhiều lắm bạn sự rất là khó khăn đây ở những thử độ bậc thang và xa như kìa chào bác nhá ờ. vâng cháu lên uh, trên này để xem uh, đường uh, dân bản mình ấy à, này muốn uh, kêu gọi hỗ trợ à. mọi người là giúp đổ đường bê tông như thế này à. Uh cái này là vào vào trong này còn có bao nhiêu hồn nữa nhỉ bác nhỉ ờ, con đường nhỏ nhỏ này một hồn này Ê... Ờ, bác không biết cả cái này sáu hộp <coughs> à sáu hộ à, à ờ, 6 dạ. hộ. nhiều pha đấy em cháu đếm này một hai ba bốn này xa như kia rồi sáu bảy này rất là nhiều luôn nhiều đấy thì uh, do là cũng hỏi người dân đấy mọi người đi xa quá nếu nào thì ờ, mình sẽ đi cùng trưởng thôn, à. trưởng bản, ừ, công an à. viên để hỏi làm bao nhiêu hộ trong này thì mình biết được. Đường hầu như là ta đa số là đường đất này bác nhỉ? Thì... Đúng không? 16, 16, 15 tuổi ra, hủ ra. Bên này không, không tính này em nhiều đấy. Không, 15 16 tuổi. Anh ừ, 15 16 mà, à, khu đấy. À, có là 15 16 hộ. Ừ, bên này đấy. À vâng vâng, phía bên này ừ. đúng không? Đấy. Nó vẫn à, thuộc ở thôn bản mình đúng không nhỉ? À. Bản là háng à, trắng lử nhỉ? Đấy, bản háng trắng lử đấy. Vâng. Đấy thì hỏi bác qua đấy vậy thì à, mình ghi hình lại cho quý ba anh chị à cùng vâng. Được. theo dõi và biết. Và bây giờ mình sẽ về trên con đường về mình sẽ tiếp tục là đấy cho mọi người nhé kỹ hơn thì lúc nãy là mình lên thôi ừ. ui trơn đổ trơn con này cũng nuôi được bò đây đây là nuôi được bò mọi người là đa số người đồng bào hâm mông trên này ở rất là ấy ở căn nhà gỗ này lợp uh, tấm pro này hoặc là tấm uh, ờ, đấy thông miếng ván thông ấy có một chú dê đứng ra sừng sững ở giữa này đeo ấy này dịch cái chắc nó trượt kìa dạ. này đi chưa lắp xe mình không, không lên được luôn đấy khó đấy, à, rất là khó khăn này. vài liều tèo hạt ngô phía bên kia nữa 137 hộ hầu như là rất là khó khăn ấy. lên trên này sự là bản nghĩa là nghèo làng tống thì còn đỡ chứ còn làng này thì đúng rồi nếu mà để lên trên này thì xe không thể lên được luôn mình chỉ chở ở từ dưới chân dốc lên tại vì là cũng có một đoạn lên là nhà nước cũng đổ bê tông ấy lên được thổi đi thổi em nghe bài bài đi về à vâng em bây giờ em về mẹ. Ừ. Đi xe đi bộ ấy. Đi bộ thôi. Đi xe rồi xuống nước à. Ô cái này có lạc à? Ô, lạc. À đấy à? À cái này bóc mình rang đúng không? Ừ. Rất là ờ. tuổi rất là. thằng gái mày hai tuổi đứa nào cũng sinh nhỉ? <laughs> con cả cũng sinh ấy cũng sinh Nhà được mấy đứa anh ấy? Em chỉ ba đứa thôi. À ba đứa à? Thế còn cháu này là ấy à? Cháu nhà mình đúng không? Cái này em trai. Ồ, ờ. à, đấy. Trên này đây bà con là hay hay đan này này à cái, cái không ấy nhỉ cười, cười <laughs> chúa à khâu không ờ, chỉ váy đúng không hay là áo ừ. xin gửi đây à, xe để tận dưới mà ừ. cái này là ấy à lấy cỏ về hay là lấy rau gì về đây cái này là gọi là cái cái vải lanh bà con về bà con hay làm lanh là người ta sẽ tước này. Dạ vâng. như đồng bào trên Hà Giang người ta cũng hay tước này như này Yên Bái thì cũng vậy và có nhiều các bạn anh chị mọi người thắc mắc là tại sao ở Hà Giang thì đồng bào dân tộc Hơ Mông mặc cái áo lại khác và nói tiếng lại khác một chút mà người đồng bào dân tộc Hơ Mông ở đây thì lại mặc váy khác và mặc áo lại khác thì à, cũng thưa với các bạn anh chị luôn là đồng bào Hơ Mông thì có rất là nhiều dân tộc Hơ Mông Hoa này Mông trắng này, mông đen này cái gì đó mình cũng chưa tìm hiểu có năm sáu loại cơ đó. chỉ biết là như vậy thôi thì ờ, và... Ô con này mọi người là ấy là à cái hoa chứ này hoa chứ nó hoa như kiểu ấy nhỉ ừ. Thôi mấy đứa nghỉ nhá, các anh ờ, chị nghỉ nhá, các bác nghỉ nhá Về đây Chú có học nhá Vâng <laughs> Nói tiếng kinh giỏi thật để gà Nhìn xa mà kia mọi người nhìn thấy hết được. Giờ là mình Tối rồi mình phải về Ui, chân chân chân Đoạn này có lẽ là Khó khăn Này nếu cháu đi học thì Rất là vất vả thì Mưa Đứa cháu đi học Cháu hai đứa Đi học về à? À thế à? Ờ, năm nay hai, hai đứa học lớp mấy rồi? Học lớp 9 rồi À lớp 9 rồi, hai cháu học lớp 9 rồi, Ồ, 14 tuổi rồi Có thể có bằng gì đây? có phải là chỉ là số không số À thế à, thế nên mọi người là cứ đi bộ à? Đúng Ui rồi, đi bộ xuống tận dưới này Đúng ạ Phải đi bộ mấy cây số nhỉ? Đi bộ là 12 cây 12 cây? Ui 12 cây đi bộ để học Ba anh chị ạ Giật mình Vất vả quá nhỉ Ồ, thế thôi về đi, về nấu cơm đi. Vâng. Ở ờ, hôm nào bà chú vào thăm mọi người nhà trên này đúng không? Đúng. Ừ. Ủa hai đứa này đi à, học mà đi bộ mày hai cây như này. Quá vất vả. Ừ, có phương tiện gì để có thể là giúp các cháu đi học nó tốt hơn đấy. Nó giật mình luôn. Ôi giời ơi, Còn lớp 9 nên phải ra ngoài huyện, huyện đấy. nó là cái cái nghi lực của người à, đồng bào hâm mông ở đâu cũng vậy rất là giỏi hay là các cháu ở trên này nếu mà được học ấy thì à, cũng sẽ là tốt cho cái cuộc đời của các cháu thôi để có những à, ở vùng nơi mà Hà Giang ấy thật sự là các cháu không không học luôn đấy cách có mấy cây số mà không chịu đi học rồi nói tiếng thì lại hỏi thăm bằng như này thì cũng không biết so sinh hay là như nào hoặc là biết cảm ơn thì vì các cháu hầu như là bỏ học ở bên đó đấy, đấy cũng là hoàn cảnh nên là Giang cũng hy vọng là quê hương mình là cố gắng là thay đổi nhiều thứ từ văn hóa nếp sống này đấy. những cái à, chỗ mà nó còn à, cái bê tông nhỏ nhỏ bà con trước là tự bỏ ra người ta đổ được có hai phân thôi một con đường bé tí được 20 cm này. Đấy, nó lở nó sạt hỏng hết rồi đến đổ được có vài tháng hỏng hết rồi Đây. Làm sao mới được Đó. Người có thể nhìn thấy được Thật tế mà cho Giang đi à, bộ mà 12 cây số đi học thì chắc bây giờ là không thể đi nổi nữa rồi nhưng uh, à, già có tuổi yếu ấy nếu còn, còn tuổi các cháu thì còn đi được đây thì à, mình cũng à, hỏi qua trưởng thôn rất là các hộ ừ, rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn luôn đấy, đấy. có hoàn cảnh tật nguyền này là có những hoàn cảnh mà mắt bị mờ bị mù từ nhỏ ấy đấy, mình cũng chưa đến từng nhà để ghi hình được cho mọi người cùng biết là để thời gian tới mình sẽ cố gắng đến từng nhà để thăm mọi người Đây, từ vị trí này à, mọi người có thể nhìn thấy này. rất là đẹp luôn ồ oh. oh, những cái đám mây nó nằm ở trên trên cái kia ruộng bậc thang ấy thực sự là quá tuyệt vời luôn cảnh tượng như một tiên cảnh Ây, bên này xuống bậc thang các chị này. này tính theo đường chim bay nó gần nhưng mà <laughs> trong này rất là xa luôn này từ quả đồi này sang quả đồi kia này bao quát hết luôn này nó những cái đám mây này Đấy. nó đây luôn có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép được, được khép lại cái video của Giang buổi chiều ngày hôm nay ở đây Đấy, xin hẹn quý cô bác anh chị cùng thể mọi người ở những video tiếp theo Giang sẽ cố gắng là kêu gọi là mọi người đổ đường bê tông giúp bà con đi lại cho nó dễ dàng hơn nếu các bạn chị nào mà thấy video của mình hay thì các à, bạn chị cùng toàn thể mọi người có thể cho ra một cái chia sẻ một cái đăng ký ủng hộ kênh để đến với những cái Ờ, nhà hảo tâm tấm lòng vàng ừ, bà con nghèo trên quê hương mình à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo